Ví dụ số 1 Bài toán cho biết rằng là chiếu một tia sáng từ môi trường không khí và môi trường nước với góc tới là bằng 45 độ. Biết chiết xuất của nước là 4 phần 3. Bài toán yêu cầu cái biết tính góc khúc xạ. Cái thứ hai là tính góc lệch D là góc tạo bởi giữa tia tới và tia lò. Vậy để tính được góc khúc xạ và góc lệch D thì trước tiên các em phải vận dụng định luật khúc xạ để đi vẽ hình hay là biểu diễn đường đi của tia sáng được chưa các em và các em quan sát nha đây chính là mặt phân cách giữa môi trường nước và môi trường không khí ở phía trên này là không khí này có chiết xuất là N1 bằng 1 ở dưới là môi trường nước có chiết xuất bằng 4 phần 3 đây là môi trường nước đây đấy bây giờ để đi tính góc lịch bây giờ để tính góc lệch và góc khúc xạ thì kem đi biểu diễn đường truyền của tia sáng có sự S là một điểm phát sáng đến mặt phân cách giữa hai môi trường từ S này kem dựng một tia SI SC dựng một tia SI đến mặt phân cách giữa hai môi trường từ Y chúng ta kể phát tuyến. Đây chính là phát tuyến của mặt phẳng phân cách. Tiếp theo, các em thấy rằng ánh sáng đang đi từ môi trường không khí sang môi trường nước. Nó đi từ môi trường có chiết xuất nhỏ sang môi trường có chiết xuất lớn hơn thì góc khúc xạ phải nhỏ hơn so với góc tới. Và đây chính là phương của tia tới. Đó là phương truyền sáng là phương của tia tới. Chúng ta dựng một góc dựng tia ló nhé các em dựng tia ló sao cho góc khúc xạ nhỏ hơn so với góc tới thì các em sẽ bẻ tia ló vào trong này góc này là góc y và phía dưới này chính là góc r đây đây chính là góc r vậy đi góc tạo bởi giữa tia tới và tia ló chính là góc lệch và đây chính là góc D của chúng ta đây và quan sát trên hình vẽ các em dễ dàng nhận thấy là D thì bằng là Y trừ bỏ cho R đúng không vì góc này bằng góc này là đối đỉnh đây Y đây đây là R các em nhá bây giờ muốn tìm